Bác sĩ khoa thần kinh kể lại những lần chứng kiến tái sinh có thật sau 50 năm làm nghề. Luân hồi chuyển thế là một bí ẩn lớn mà giới khoa học đã nỗ lực đi tìm lời giải trong suốt nhiều thập kỷ qua. Khi còn bé, chúng ta hầu như cũng từng nghe và tin về luân hồi hay đầu thai chuyển kiếp ít nhất một lần. Nhưng sau khi dần trưởng thành và tiếp cận với nhiều tư tưởng tiến bộ, bạn sẽ dần nghĩ rằng đó chỉ là những câu chuyện thần thoại. Tuy nhiên, vào thời khắc nào đó trong cuộc đời mỗi người đều kỳ vọng trên thế giới này thực sự tồn tại luân hồi đặc biệt trong khoảnh khắc đối mặt giữa ranh giới sinh tử bởi không ai là không luyến tiếc cuộc đời này mặc dù có những việc khiến người ta đau khổ nhưng khi đối diện với những khoảnh khắc tốt lành chúng ta đều có thể quên đi mọi phiền não và cảm thấy rằng cuộc sống này rất tuyệt vời bạn đã từng sản sinh ra cảm giác rất quen thuộc đối với những người hay cảnh vật mà mình chưa từng gặp qua hay chưa hay trong giấc mơ, bạn gặp được một sự vật hay cảnh vật vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Bạn có từng suy nghĩ vết bớt trên người bạn đang ẩn chứa một ý nghĩa khác nào? Bạn nghĩ gì nếu có người nói với bạn rằng một vài cảnh vật quen thuộc xuất hiện trong cuộc sống hay giấc mơ đó có thể là ký ức từ kiếp trước và vết bớt trên người bạn ở một mức độ nào đó đều là đặc trưng trên cơ thể bạn từ kiếp trước. Nói đến khái niệm về luân hồi chuyển thế chúng ta chắc sẽ nghĩ ngay đến quan niệm về sinh tử của Phật giáo. Nhưng đối với xã hội hiện nay, con người chỉ có thể coi đó là sự tích lũy về trí thức và biểu tượng về văn hóa của những người đi trước. Hoặc nhiều hơn, đó chính là sự hết lòng tin tưởng quan niệm vào những gì ta thấy. Tuy nhiên, một vị tiến sĩ khoa thần kinh người Mỹ đã không nghĩ vậy. Ông đã dùng phần lớn thời gian trong sự nghiệp của mình để nghiên cứu và giải đáp cho những thắc mắc về luân hồi. Đó là Ian Retiman Stevenson, Ông sinh ra ở Canada và đã làm việc ở Viện Nghiên cứu Trường Đại học Virginia ở Mỹ 50 năm, từ năm 1957 đến lúc mất vào năm 2007. Ông luôn đảm nhiệm vai trò giáo sư nghiên cứu thần kinh học. Lúc mới bắt đầu làm việc, Stephenson đã thông qua một vài điều lệ, bắt đầu từ từ chấp nhận luân hồi trong giá trị quan của ông ấy. Và đây đã được tính là khái niệm khoa học lớn. Và dần theo thời gian, những nghiên cứu của ông càng ngày càng cho thấy luân hồi có lẽ không phải là một khái niệm tâm linh mà nó thực sự tồn tại như một quy luật cuộc sống. Ông cho rằng cảm xúc, suy nghĩ của con người, thậm chí là một vài đặc trưng của cơ thể con người đều có thể luân chuyển từ kiếp này sang kiếp khác. Để chứng minh quan điểm này, trong vòng 40 năm, ông đã đi làm ở các quốc gia khác nhau, từ Ấn Độ, Sri Lanka, Brazil, Liban, Mỹ và các khu vực khác và nghiên cứu được 3.000 trường hợp từng nói về ký ức tiền kiếp. Sau khi những nghiên cứu này hoàn chỉnh, ông phát hiện ra rằng một số nỗi ám ảnh của con người ngoài yếu tố di truyền và môi trường thì luân hồi chính là nhân tố thứ ba tạo thành. Trong 300 bài luận của 14 quyển sách về luân hồi đã được xuất bản của ông, có đến 20 trường hợp luân hồi nổi tiếng mà có thể chúng ta đã từng được nghe nói đến. Vết bớt của Collis Chotkin Một ngư dân tên là Victor Vincent ở Alaska vào năm 1946 rất tin vào luân hồi. Sau cơn bạo bệnh, ông có linh cảm về tuổi già rằng mình sắp chết. Do rất yêu thương người cháu gái và không nỡ rời xa người nhà của mình, ông ấy đã nhiều lần nói với cô cháu gái mình là Irene rằng nếu thật sự có luân hồi chuyển kiếp, ta sẽ trở lại và biến thành con của con. Lúc đó con sẽ nhận ra, bởi con trai con cũng sẽ có vết bớt giống như ta bây giờ. Một cái ở sung mũi, cái ở trên lưng Cô cháu gái của ông cũng không quá bận tâm vì nghĩ rằng Victor đã ở tuổi xế chiều, không còn được minh mẫn. Nhưng mấy hôm sau, ông Victor lại nghiêm túc nói với cô rằng mình rất muốn quay lại làm người thân trong gia đình mình. Ông đưa cho Irene một chiếc đồng hồ vàng và nói Ta sẽ trở lại làm con của các con. Đồng hồ này con giữ trước cho ta. Lúc đó ta sẽ tìm con để lấy lại. Irene cũng không để ý nhiều những lời đó, chỉ mang chiếc đồng hồ cất đi. Vài tuần sau, ông Victor qua đời Đến khoảng 18 tháng sau, Irene đã mang thai và hạ sinh một bé trai đặt tên là Colin Chuckin. Điều đặc biệt là trong lúc chuyển dạ, Irene đau bụng dữ dội và mơ hồ thấy hình ảnh người ông của mình xuất hiện trước mắt. Chợt nhớ đến người ông quá cố, sau khi sinh xong, cô ấy ôm con trai vào lòng kiểm tra và thực sự giật mình bởi vì cô ấy nhìn thấy đứa bé mới sinh cũng có vết bớt trên mũi và lưng giống hệt như người ông của mình. Cặp vợ chồng đã bị dọa cho sợ hãi không biết rằng đứa bé đó có phải là người ông đã mất đầu thai hay không. Khi Collis được 13 tháng tuổi, Irene đã dạy con trai phát âm tên của mình. Cậu bé không nghe lời mà chỉ giận dỗi nói rằng Mẹ không biết con là ai sao? Con là Kakodi đây mà. Kakodi là tên gọi của ông Victor khi còn sống. Sau khi Collis Chotkin dần dần lớn lên, Irene thông qua quan sát những hành vi của đứa bé, càng có thể khẳng định đứa bé chính là người ông đã đầu thai chuyển kiếp. Vì ngoại hình và một số sở thích của Colin Chotkin rất giống với người ông đã mất. Ông Victor thích chơi bóng rổ khi còn trẻ và có dáng đi không giống người bình thường, thì đứa bé này cũng vậy. Thậm chí, lần đầu bước lên thuyền, Collis đã biết làm như thế nào để trèo, bao gồm cả những kiến thức mà đứa bé có được cũng hơn cả những kiến thức mà hồi trẻ ông học được. Một hôm, mẹ của Collis kiểm tra hộp nữ trang, không cẩn thận đánh rơi đồng hồ vàng của ông Victor để lại. Collis ngồi trôn bên cạnh đột nhiên nhặt chiếc đồng hồ lên rồi cầm chặt chiếc đồng hồ và nói nó là của mình. Người mẹ mất rất nhiều thời gian để dỗ dành nhưng cậu bé cũng không buông ra. Sau một thời gian thuyết phục, cuối cùng Collis cũng trải chiếc đồng hồ. Thời gian qua đi, cậu bé không những không quên mà còn đòi quyết liệt hơn, luôn nhấn mạnh đó là đồng hồ của mình. Điều lạ lùng là kể từ khi ông Victor đưa cho Irene chiếc đồng hồ, cô luôn để nó trong hộp nữ trang của mình và cũng chưa từng nói về câu chuyện của chiếc đồng hồ cho ai biết. Nhưng từ vết bớt giống nhau và chuyện chiếc đồng hồ, cô càng tin rằng Collins chính là kiếp sau của ông mình. Gần hai thập kỷ sau đó, vào năm 1962, khi nhà nghiên cứu Ian Stevenson đến gặp Collins, ông vẫn có thể nhìn thấy các vết bớt rõ ràng, mặc dù vị trí của chúng đã dịch chuyển so với lúc Collins mới chào đời. Đến đây có lẽ nhiều người sẽ hoài nghi về tính xác thực trong câu chuyện này. Suy cho cùng, câu chuyện luân hồi này chỉ xảy ra trong một gia đình – vết bớt giống nhau giữa Collins và ông Victor cũng có người trong gia đình mới biết. Tuy nhiên, đây không phải là câu chuyện duy nhất ghi chép về luân hồi của Stevenson. Hồi tưởng quá khứ ngày xưa sau cú ngã năm 3 tuổi. Câu chuyện thứ hai được xem là câu chuyện luân hồi hiện đại, thuyết phục nhất thế giới từ phương Tây, được đăng trên tờ New York Times vào năm 1979. Khi còn nhỏ, Dorothy Eddie Lewis là đứa trẻ bình thường, sống tại một thị trấn ven biển thuộc London. Vào một buổi sáng, Dorothy chạy xuống cầu thang, bị trượt chân và té ngã. Cú ngã nghiêm trọng tới nỗi cô bé 3 tuổi được xác định là đã chết. Nhưng một tiếng sau, lúc mà cha mẹ đang khóc và chuẩn bị hậu sự cho cô ấy, Dorothy đã tỉnh lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bác sĩ rất ngạc nhiên, sau khi kiểm tra tổng quát cho thấy cơ thể cô tất cả đều bình thường. Gia đình rất vui mừng và đưa Dorothy trở về nhà. Thế nhưng qua một thời gian, Dorothy lại có một vài hành động kỳ lạ giọng nói và tính cách cũng có chút thay đổi. Cô thường nói với cha mẹ rằng cô luôn nằm mơ một giấc mơ giống hệt nhau. Dorothy mơ thấy mình giống trong một tòa lâu đài to lớn với nhiều cây cối xung quanh. Bên trong còn có cả một vườn hoa rất đẹp. Mỗi lần tỉnh lại, cô đều hét ầm lên đòi cha mẹ đưa cô về nhà của mình. Và mãi đến lúc sau, mọi người mới biết nơi được gọi là nhà ấy chính là Ai Cập cách xa hàng nghìn dặm. Vì điều kiện kinh tế không cho phép, cha mẹ của Dorothy chỉ đành đưa cô đến bảo tàng Anh, nơi có rất nhiều sản phẩm triển lãm Ai Cập. Lúc vừa đi đến bảo tàng, mọi thứ đều bình thường, nhưng khi tới khu triển lãm Ai Cập thì hành động của Dorothy liền rất khó hiểu. Cô ấy hoảng hốt vùng ra khỏi tay mẹ, lao tới những vật triển lãm và hôn lên chân những xác ướp. Từ đó về sau, cô dành hết thời gian rảnh của mình để đi đến bảo tàng Anh. Đến khi Dorothy 15 tuổi, trong đầu cô hoàn toàn không có một chút kiến thức nào – Ngoài việc chỉ nhớ những từ ngữ tượng hình của Ai Cập cổ đại, hơn nữa Dorothy còn rất am hiểu về văn hóa Ai Cập. Ông Wallace Budge, người quản lý các món cổ vật Ai Cập trong bảo tàng, đã có ấn tượng mạnh mẽ với vốn kiến thức của cô bé về Ai Cập cổ đại. Ông đã khuyến khích Dorothy đi học chữ tượng hình. Cũng chính năm này, Dorothy lại một lần nữa mơ thấy một vị pharaoh của Ai Cập. Mặc dù không biết ông ta là ai, nhưng giấc mơ này đã khơi gợi nên nhiều ký ức kiếp trước của cô ấy. Thế là Dorothy đã dùng những từ vựng Ai Cập cổ đại của mình và những kiến thức mà cô ấy bắt đầu nghiên cứu về văn hóa tôn giáo Ai Cập cổ đại. Đến năm 1932, Dorothy lúc này đã 28 tuổi và cô không thể kìm nén được khao khát của mình. Bất chấp sự phản đối của cha mẹ, chuyển tới Ai Cập sinh sống và kết hôn với một người bản địa. Nhưng sau khi kết hôn, đã xảy ra một điều rất kỳ lạ. Dorothy thức dậy lúc nửa đêm và ngồi vào bàn viết cái gì đó. Bất luận chồng cô ấy có gọi thế nào, cô ấy cũng không phản ứng. Ngày thứ hai khi chồng cô ấy hỏi về hành động kỳ lạ lúc nửa đêm hôm trước, cô ấy liền nói với chồng tối qua đã nằm mơ một giấc mơ. Một người chưa bao giờ gặp mặt đã nói với cô ấy một vài chuyện và bảo cô ấy ghi chép lại. Sau khi cùng chồng xem lại những thứ mà cô ấy đã viết ra lúc nửa đêm, thì thấy đó toàn là những từ ngữ tượng hình Ai Cập cổ đại. Có một số chữ cái đến Dorothy cũng không biết. Cứ thế một năm trôi qua, Dorothy đã ghi chép được hơn 70 trang ghi chú như vậy. Sau đó Dorothy bắt đầu sắp xếp nghiên cứu những từ ngữ đó và cuối cùng bí mật cũng được dần hé mở. Đó là câu chuyện xảy ra từ kiếp trước của Dorothy, cách đây 1.000 năm, vào thời Pharaoh Seti. Dorothy là một nữ tu sĩ tại đền Khom y El Sultan, tên là Benchassis. Cha cô là một người lính, mẹ cô là một thương gia buôn bán trái cây. Sau khi cha mẹ cô mất, cô được chọn làm nữ tu và phải hiến tế mình cho thần. Từ đó về sau, cô ấy đã luôn sống trong ngôi đền này. Năm 15 tuổi, cô có buổi hẹn hò với Seti, một vị phát ông trẻ tuổi và ăn trộm trái cấm. Tuy nhiên lúc đó, thần Ai Cập được xem là đứng tối cao. Một khi đã được chọn làm nữ tu thì cả đời không được lấy chồng. Ngay cả Pharaoh cũng không thể hẹn hò với nữ tu vì đây là một hành động coi thường thần linh. Sau buổi hẹn hôm đó, cô phát hiện bản thân đã mang thai và bụng cô ngày một to lên, mọi người cũng đã phát hiện ra bí mật này. Vì để bảo vệ người đàn ông mình yêu, cô chỉ có thể chọn cách tự sát. Sau khi biết được sự thật, City rất đau lòng và rất nhớ cô ấy. Sau khi biết được cô ấy đã luân hồi chuyển kiếp đến tương lai, City đã vượt qua rào cản linh hồn để xuất hiện trong giấc mơ của cô ấy, dùng linh hồn để gặp gỡ. Đây chính là lý do tại sao thi hay có những giấc mơ kỳ lạ. Ban đầu sau khi nghe câu chuyện này, mọi người cho rằng Dorothy chỉ là một kẻ điên. Câu chuyện kể ra giống như vừa xem một bộ phim, nhưng trong lúc đó, các nhà khảo cổ học người Pháp đã phát hiện ra một ngôi đền cổ và tiến hành khai quật toàn diện. Và để chứng minh Dorothy có thực sự là luân hồi chuyển kiếp của nữ tu hay không, các nhà khảo cổ học đã đưa cô ấy tới một căn phòng rất tối tăm, yên tĩnh, bảo cô ấy quan sát một bức hình và xác định các cột mốc trên đó. Điều khiến người ta kinh ngạc là Dorothy rất thoải mái nói ra nội dung bức tranh trên tường. Thậm chí còn chỉ ra vị trí những lăng mộ Nefertiti mà những nhà khảo cổ học vất vả bao nhiêu năm vẫn chưa tìm ra được. Chính là nằm gần lăng mộ của pharaoh Tutankhamun. Tất cả những điều này đều khiến mọi người tin rằng cô ấy chính là tái sinh của vị nữ tù. Những câu chuyện tương tự như thế này trên thế giới cũng đã có rất nhiều và khái niệm luân hồi đã được tồn tại trong Phật giáo, Đạo giáo, Ấn Độ giáo, Bà La Môn giáo và các tôn giáo khác từ rất lâu. Stuart Hamoff, một bác sĩ gây mê và là giáo sư người Mỹ tại Đại học Arizona, đã đề ra thuyết OR. Ý tưởng của ông là sự kết hợp lượng tử xảy ra trong các vi ống, cấu trúc protein bên trong tế bào thần kinh của não. Thuyết OR nói rằng, hoạt động tư duy của con người là do sự sản sinh hiệu ứng lực hấp dẫn lượng tử. Ý thức ở dạng thông tin lượng tử trong một cấu trúc vi mô nhất định của tế bào não – và trước khi con người cận kề cái chết, thông tin lượng tử cũng là trạng thái lượng tử của ý thức sẽ thoát khỏi cấu trúc vi mô của tế bào não và truyền chúng vào vũ trụ. Vì vậy, con người sau khi chết đi, ý thức vẫn tồn tại trong vũ trụ. Nhưng nếu người sắp từ giã cõi đời sống lại, trạng thái lượng tử tìm đường quay lại cấu trúc vi mô của tế bào não. Lời giải thích này gần tương đương với những thuyết về linh hồn lìa khỏi xác. Nó chỉ hoán đổi các thuật ngữ tôn giáo cho các thuật ngữ cơ học lượng tử mà thôi.